Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro ha. Vậy đầu tiên nhất, Get Response là gì ạ? Get Response là một phần mềm marketing đa năng all-in-one tất cả trong một nha. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là cá nhân gửi email tự động. Rồi kiếm nữa này là giúp chúng ta quản lý phát triển mối quan hệ với khách hàng người dùng biến khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thân thiết. Ngoài ra còn giúp chúng ta tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính này, laptop này, rồi à, điện thoại thông minh cũng như là máy tính bảng nha. Tiếp thứ hai mình sẽ chia sẻ cho bạn những tính năng chính của GetResponse nha. Thì tính năng đầu tiên đó chính là Auto Responder. Auto Responder nghĩa là sao? Có nghĩa là giúp chúng ta tạo thư trả lời tự động nha. Và đây là một trong những tính năng chính của GetResponse. Tính năng này cho phép ờ, chúng ta có thể điều chỉnh thời gian và lên lịch gửi mail để khách hàng với tỷ lệ thành công lên tới 99% ờ, rồi nha. Ok, ngoài ra GetResponse còn giúp chúng ta tạo thiết kế landing page tức là trang đích hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ngoài ra công cụ này còn cung cấp khả năng ờ, phân tích chi tiết này. À, chúng ta có thể theo dõi tỷ lệ mở mail cũng như là không mở mail, số lần nhấp chuột cũng như là thời điểm khách hàng mở mail nha. Và hơn thế nữa trên GetResponse chúng ta còn có thể tổ chức được webinar tức là hội thảo trực tuyến trên website nha. Ở đây chúng ta sẽ là người chủ trì chương trình và mời mọi người tham dự trên website của mình. Cũng như là chúng ta có thể uh, gửi lời mời đến các địa chỉ email để đăng ký hội thảo ha. Ngoài những tính năng chính ở trên ấy, thì uh, GetResponse còn rất nhiều các tính năng khác nữa nha. Dù như là thiết kế email có độ phản hồi cao này, cũng như là ở GetResponse có rất nhiều các mẫu template Illustrator nha cũng như là chúng ta có thể à, so sánh những tin nhắn khác nhau từ đó có thể đối chiếu và chỉnh sửa lại cho phù hợp với các chiến dịch à, email marketing của chúng ta nha Thì ok như vậy Hóa Xe đã giới thiệu cho bạn GetResponse là gì cũng như là chia sẻ cho bạn những tính năng chính của GetResponse.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 Và video tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn các chúng ta đăng ký tạo tài khoản GetResponse trên cả điện thoại cũng như trên máy tính. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe nha.